thế thì hôm nay lại quay trở lại bộ môn bài lá thế thì mình trước mặt các bạn đây lại là một cái máy đánh bài iPhone 7 Bluetooth CVK 700 và cái tai nghe siêu nhỏ Bluetooth bằng cái hạt đỗ thôi thế thì hôm nay cái video này chủ yếu mình làm ấy là cũng để dạy các bạn vài cái đoàn đánh bài hay là mình chủ yếu là mình cũng bán hàng thôi nhưng mà chỉ qua cho anh em vài cái đoàn để anh em đánh bài khi đi chơi để anh em vào sân chơi anh em chơi kết hợp với máy hay là mấy cái kính áp tròng nó là ok nhất thế thì giờ mình sẽ chỉ qua cho anh em cái cách làm sao để anh em lấy một cái bộ bài rất là ok thế anh em kết hợp với máy đánh bài thì giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cái đoàn truyền ngang cái cái đoàn này thì à, nó cũng là xưa lắm rồi nhưng mà giờ anh em nào học được thì kết hợp nó cũng rất là ok thế thì ngoài ra mình cũng nói luôn là khi anh em mua hàng với mình đấy anh em nào đến được trực tiếp cơ sở của mình thì mình có thể chỉ thêm cho anh em vài cái đoàn tay để anh em hỗ trợ đi đánh bài nó là ok nhất thế thì đây các bạn nhìn mình chia nó đang là cái đoàn truyền dưới truyền ngang thế thì cái cây bài ở dưới này anh em có thể lấy được kiểu gì thì các bạn nhìn theo cái tay của mình cái tay của mình đặt như thế nào các bạn có thể học theo đấy các bạn đặt bài các bạn đưa ra các bạn chia như mình này nó cũng rất đơn giản thôi thế thì anh em luyện được tầm một hai hôm là nó cũng ok cái đòn này để kết hợp anh em bấm bài anh em đánh nghiêng hay ba cây đánh đánh nóc nát thì nó vẫn cái nào ok thì giờ các bạn nhìn cái tay của mình mình đặt này nó cũng rất đơn giản thôi đấy anh em đặt tay như thế này không khác cái tay của mình nhé đấy xong anh em đưa tay ra đưa tay vào để anh em lấy cái dưới để hỗ trợ cho anh em đi chơi tất cả các loại bài đá Việt Nam đấy anh em học được cái đòn này nó cũng rất là ok thì cái ngón tay của các bạn này đấy khi các bạn đưa bài ra các bạn nhìn cây dưới là cây hai cây trên là cây hai bích nhưng mà làm sao mình đưa cây bài ra ấy, nó phải đều đấy khi các bạn đưa ra cây trong này phải chia cây trên phải chia là cây dưới thế thì khi các bạn lấy bài này người ta cũng không nhìn được đấy là cái đòn truyền ngang ấy rất là ok vì thời gian nó không cho phép nhưng mà mình chỉ ừ. dạy qua cho anh em thôi thế còn khi anh em đến trực tiếp được cơ sở của mình mua hàng thì mình có thể chỉ thêm cho anh em nó tận tình hơn đấy thì hôm nay cái video chủ yếu là Trần khoai là cũng giới thiệu với anh em cái sản phẩm máy đánh bài iPhone 7 bluetooth đấy máy đánh bài này nó hỗ trợ cho anh em chơi được tất cả các loại bài ná Việt Nam cái máy này nó có 9 mắt camera nó báo bài xung quanh chuẩn bị tới đây nó ra là cái máy có 10 mắt camera hỗ trợ thêm cho anh em là đánh trắng cũng rất là ok thì giờ mình sẽ tiếp cho các bạn xem cái bộ môn nó là bài cam để anh em hiểu hơn rất nhiều những video Trần Khoa đã giới thiệu cho anh em cái bộ môn đánh nghiêng là ba cây thì hôm nay chủ yếu là mình làm video dạy cho anh em cái đòn truyền rồi cái thứ hai là mình giới thiệu cái sản phẩm máy bài nó là mới nhất hiện nay thì không phải nói nhiều để anh em phải chờ đợi giờ mình sẽ tiếp cho anh em xem một vài tiếng để anh em biết cái độ chuẩn xác và cái độ nhanh của cái máy đánh bài nó là như thế nào thì giờ mình sẽ test cho anh em xem cái bộ môn là đánh bài cào anh em nhé để anh em thấy cái độ nhanh và cái tốc độ bắt bài của cái máy đánh bài nó là như nào thì xin nói qua với anh em cái máy đánh bài này khi đi chơi thì anh em phải cần một cái máy đánh bài của bên mình đấy và bộ bài của bên mình cung cấp và cái tai nghe siêu nhỏ này khi đi chơi là anh em sẽ tắt màn hình đi chứ không phải anh em mở màn hình như mình đang test máy cho anh em này thế thì giờ mình sẽ tiếp cho anh em để anh em biết cái độ nhanh và cái độ chuẩn xác của cái máy đánh bài nó là như thế nào anh em nhé anh em đặt bài đâu nó cũng báo này đấy các bạn thấy chưa các bạn di chuyển này cái máy này cái máy này thì anh em dịch chuyển được nó trong phạm vi nó là từ 15 đến 20 phân đấy là cái phạm vi di chuyển bài ngang dọc đấy anh em nhé đấy anh em nhìn này mình đưa bài đi khắp nơi nó vẫn cứ báo này còn cái thứ hai là độ xa của nó đây từ đây đến đoạn này đấy anh em đặt xa hơn nữa này máy nó vẫn cứ báo hết đấy mình đặt ra ngoài màn hình các bạn thấy máy nó vẫn cứ báo thì giờ mình sẽ tiếp cho anh em xem vài tiếng bài cào anh em nhé để anh em biết cái độ chuẩn xác và cái độ nhanh của nó này đấy máy báo bỏ ba lá cái lớn anh em nhé giờ mình bỏ đi ba à đâu đây là mình đang chơi là báo nhà nào lớn nhất đấy máy đang báo nhà số 3 lớn nhất thì mình sẽ bán cái để nó về nhà mình cái nhà số 3 lớn nhất anh em nhé thì giờ mình sẽ bán cái để nó nó nó về nhà mình thì mình sẽ chia từ đây thì nhà số 3 nhà mình thì nhà mình rất là nhà lớn nhất này để anh em xem biết cái độ chuẩn xác của cái máy và cái độ chính xác của nó là như thế nào đấy bài mình 8 điểm lớn nhất các bạn nhìn chưa đây là mình đang đánh cái bộ môn bài cào anh em nhé máy nó báo rất là chuẩn và nhanh nó có chín mắt camera các bạn đặt bài đâu nó cũng báo hết rất là nhanh cái hiệu quả của nó rất là cao thì giờ đang cái đời máy đánh bài con máy đánh bài iPhone 7 Plus nó là cao cấp nhất nhưng mình khuyên anh em đi đánh bài thì nên dùng cái sản phẩm này vì sao nên dùng cái sản phẩm này vì các bạn đưa vào sân chơi giờ sân chơi nào nó rất là khó không phải sân chơi nào anh em đưa được đồ vào nên là sao anh em chọn lựa cho mình một cái dụng cụ cờ bịp đi chơi nó là ok nhất để đảm bảo vào sân chơi nó không bị vấp hay là mua cái đồ về nhưng mà anh em không chơi được cũng rất là bực test tiếp trong ván thứ hai để cho anh em xem và anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy này nó là như thế nào Đấy, và anh em nhớ là khi anh em vào sân chơi thì anh em phải có thêm cái tai nghe siêu nhủng hoặc vào cái bộ bài mã vạch này và cái máy bài này thì anh em mới chơi được chứ độc máy này anh em cũng không chơi được anh em nhé đấy máy báo bổ một lá à, máy báo nhà số 1 lớn nhất anh em chưa máy nó báo rất là nhanh mình chưa kịp rời tay khỏi bài máy nó đã báo rồi này nhà số 1 là nhà lớn nhất này nhà mình luôn này đây là mình đang chơi bài cào anh em nhé đấy bài mình 8 điểm này bù với nhà này nhà này về này đấy quần ăn hai nhà này anh em nhé rất là ok bán thứ hai chuẩn này tiếp sang bán thứ ba anh em nhé đấy máy lại báo nhà số 1 lớn nhất này nhà mình vẫn là nhà lớn nhất anh em nhé mình đang chơi cái chế độ báo nhà nào lớn nhất đấy bài mình lại là 8 điểm lại là lớn nhất anh em vẫn chưa rất là ok thì chơi cái loại bài cào này các bạn có thể bán được cái nên là anh em chơi kiểu gì cũng được đấy, bỏ lá cái lớn rồi là báo tất cả các số nhà hay là báo nhà nào lớn nhất thì cái máy này nó hỗ trợ được hết cho anh em thì ngoài ra hỗ trợ được đánh bài nó còn hỗ trợ thêm cho anh em đó là bộ môn đánh chắn rất là ok cái chắn anh em cái máy này nó đọc lọc rất là xa anh em nhìn này mình để tay ở đây đấy để tay cao như này máy nó vẫn còn báo này anh em nhìn chưa nên là các bạn khi chơi chắn ấy các bạn để lên đĩa máy nó vẫn cứ bắt được lọc hết anh em chơi rất là ok và cái máy này nó bắt rất là nhanh vì nó có chín mắt camera nó báo bài rất là khủng khiếp nên là anh em nên dùng cái loại máy bài này đưa vào sân chơi nó là ok nhất kết cho anh em xem vài tiếng nữa nhé đấy máy báo bổ hai này à máy báo nhà số 2 lớn nhất này nhà mình là nhà lớn nhất anh em nhé chắc chắn là nhà lớn nhất rồi đấy các bạn nhìn chưa ba tây rất là ok máy nó hỗ trợ rất là tuyệt đối nhà này chín điểm vẫn chết này đấy, chuẩn xác 100% anh em nó không có độ sai này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 nhân viên bên mình sẽ test hàng và thử hàng cho anh em anh em cảm thấy ok thì anh em lấy hàng ấy của anh em là ở xa hay là ở nước ngoài hay không đến được trực tiếp cơ sở của mình thì mình có thể gửi theo đường xe hay đường bưu điện về cho anh em nó vẫn là ok vì cái máy này cái cách dùng của nó cũng rất là đơn giản đấy anh em không phải ngại cái vấn đề là mình ở xa không đến được trực tiếp cơ sở đấy, máy lại báo nhà số 2 lớn nhất mình lại bán cái nhà số 2 là nhà mình như này lại là bài lớn nhất anh em nhé cái bà mình 5 điểm vẫn cứ ăn cả làng anh em nhìn chưa độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100% không có độ sai lệch 5 điểm vẫn cứ ăn cả làng này cái máy này nó hỗ trợ cho anh em chơi rất là ok đấy máy báo nhà số 4 lớn nhất anh em nhé cái các bạn thấy đặt bài xuống phát máy nó dính ngay Đúng ở hiện giờ ấy, thì nó có rất nhiều cái dòng máy để hỗ trợ cho anh em chơi bài như cái dòng máy này nó là con cao cấp nhất con thứ hai nó là con CVK 500 và con thứ ba nó là con S718 nên là anh em đi mua hàng đến cơ sở của mình mình có thể tư vấn cho các bạn làm sao chọn một cái máy vào sân chơi nó là hợp lý và cái giá cả nó là phải chăng Đấy, để anh em đi vào sân chơi anh em chơi Đấy, thì thời gian nó cũng không cho phép Đấy, thì mình test cho anh em xem tiếng cuối để anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy là như thế nào Đấy, hẹn gặp lại anh em ở cái video sau Đấy, máy báo bỏ bốn lá à máy báo nhà số 4 lớn nhất này mình lại bán cá về nhà mình anh em nhé nhà mình lại là bài lớn nhất thì chắc chắn là bà lớn nhất anh em nhé thấy 8 điểm mình ăn cả làng các bạn thấy chưa độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100 phần trăm không có độ sai này <clears throat> thì mình tạm dừng cái video ở đây chào tất cả anh em cũng cảm ơn anh em đã xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình thì những video tiếp theo các bạn có thể xem nó hay hơn